5. Dung sáng Loài vọc bé nhỏ này đã gây ra 700 ca tử vong trên năm. Nhiễm dung sáng thường không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng nếu không phát hiện và điều trị, cơ thể sẽ bị suy dinh dưỡng, thiếu máu, thiếu sắt. Đó là chưa kể tình trạng sức đề kháng của cơ thể bị giảm, tạo điều kiện cho bệnh khác phát triển hay tình trạng tắc ruột, tắc ống mật do dung. Ai cũng có thể bị nhiễm dung, sáng nếu chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, ăn uống kém, Tuy nhiên, trẻ em là đối tượng dễ nhiễm bệnh nhất vì trẻ em tiếp xúc nhiều với yếu tố nguy cơ. bốn Cá sấu Loài sát thủ máu lạnh này đã gây ra cái chết hơn 1.000 người mỗi năm. Cá sấu được coi là động vật cỡ lớn giết chết nhiều người nhất châu Phi, theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc. Hàm răng sắc nhọn là vũ khí cực mạnh của loài vật này, Cuộc tấn công của các loài cá sấu đối với con người thường xảy ra cả trong môi trường sống của chúng và trong môi trường nuôi, nhốt do con người tạo ra. Thông thường, những cuộc tấn công này kết thúc bằng một thảm kịch với việc con người bị ăn thịt một cách rùng rợn. Tuy nhiên, chỉ có 6 trong số 23 loài cá sấu được coi là nguy hiểm cho con người bởi vì chỉ có cá thể dài hơn 2 mét mới trở thành mối nguy hại cho con người. Mọi người hãy lưu ý tránh xa 6 loài cá sấu. Cá sấu sông Nin, cá sấu nước mặn, cá sấu đầm lầy, cá sấu Mỹ, cá sấu mỏm ngắn Mỹ và cá sấu đen Rắn Rắn chính là loài sát thủ máu lạnh đứng thứ hai trong danh sách ngày hôm nay. Chúng đã cắn chết hơn 100.000 người năm 2015. Điều tồi tệ là thuốc giải độc rắn cắn lại rất khan hiếm. Bạn có biết rằng phần lớn các loài rắn không có nọc độc. Có những loài nào có nọc độc thì chủ yếu sử dụng nó vào việc giết chết hay khuất phục con mồi thay vì để phòng vệ. Một số loài có nọc độc mạnh tới mức đủ gây vết thương đau nhất hay gây tử vong cho con người. Các loài rắn không nọc độc thì săn mồi bằng cách nuốt sống con mồi hoặc là giết nó bằng cách quán và vặn xiết một Con người bạn có biết rằng con người đã tàn sát lẫn nhau trong 10.000 năm với tổng số tử vong do chiến tranh gây ra ước tính khoảng 150 triệu đến 1 tỷ. Đó là thập kỷ trước. Mặc dù trái đất được cho là đang trong thời kỳ thanh bình nhất hiện nay, so với bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử, nhưng chúng ta vẫn tấn công lẫn nhau với mức độ tàn bạo, từ bạo lực xả súng ở các thành phố như Munich và Fort Lauderdale tới các cuộc tấn công khủng bố trên toàn cầu. Loài người cũng là mối đe dọa với các động vật khác. Chúng ta gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, tàn phá rừng và các rạn san hô, với mối đe dọa con người gây ra cho vô số sinh vật khác, cũng như khả năng hủy diệt toàn bộ hành tinh bằng một loạt các vũ khí khủng khiếp như các thiết bị hạt nhân và các loại siêu biến đổi gen. Con người đang đứng đầu trong danh sách các động vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Mọi người có cảm thấy bất ngờ khi trong top 10 động vật nguy hiểm nhất trái đất, cá mập chỉ đứng bếp bảng, còn đồng loại của chúng ta thì lại là kẻ sát nhân hàng đầu. Hãy cho tôi biết Ẩn biết cảm nhận và góp ý của các bạn bằng cách comment phía bên dưới video này. Tôi Toby Ẩn cũng xin được kết thúc video của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!